Ok và hello xin chào tất cả mọi người Mình là Phong Cận TV đấy bạn ơi Thì hôm nay nè là mình đang có một gọi là chuyến đi đến Sài Gòn Để gọi là đi quay MV tiếp mấy bạn ạ à. Thì lần này sẽ là một cái MV của Hero Team nha các bạn nha Đó thì hiện tại là mình đang ờ, trên đường gọi là để đi đến sân bay Thì uh, có lẽ là mình sẽ quay lại cái cuộc hành trình này cho các bạn xem và mình sẽ chia ra khoảng 2 hoặc là 3 phần gì đó đó để cho các bạn có video để các bạn xem nha ok rồi và trước khi vào video này các bạn đừng quên hãy để cho mình một like, một share và nhiều nữa subscribe đăng ký hộ cho kênh youtube của mình Giúp cho mình lên được 2 triệu subscribe nha các bạn nha Cảm ơn các bạn rất là nhiều Còn bây giờ thì let's go đi thôi nào <laughs> Thông báo cho các bạn một tin rất là vui Đó chính là hiện tại là sân bay mình ra ngoài đó và thấy nó vắng tanh luôn các bạn ơi dạ. có một bóng người ở sân bay luôn và thế là mình hỏi tổng đài thì mình mới biết được rằng là hiện tại là vé của mình đã bị delay nó bị delay trời ơi hồi nãy mình nói là sợ bị delay ai à, dè dạ, đi nó đi bị delay thiệt luôn và bây giờ hiện tại là nếu như mà đúng á, thì bọn mình sẽ bay vào lúc 8 giờ 55 Không biết bây giờ còn mấy tiếng đồng hồ nữa mình phải đi làm cái gì đây Nhưng mà nói chung là cái cuộc hành trình này cái bộ là khá là thú vị á các bạn ạ à. Ok sẽ quay cho mấy bạn xem nhé thì mình cần phải gọi là gửi bé cam đến spa đã mấy bạn à tại vì sao tại vì mình với sammy lên sài gòn hết rồi sẽ không còn ai mà trông cam nữa không còn ai cho cam ăn nữa và chăm sóc cho cam cho nên mình sẽ phải đưa cam ra spa nha không biết cam có buồn hay không ta chứ mình cũng hơi buồn buồn các bạn ạ à. kiểu cảm giác như là phải sắp xa cam một tuần vậy á buồn ghê luôn trời cam nhớ ba không cam em ơi rồi xong nó quay mặt ở trong nó giỏi mình đấy bạn ơi à quên mình quên kể các bạn hôm nay cam mới vừa phạm một cái tội vô cùng lớn đó chính là cam đã uh, tè bậy lên <laughs> trên giường của simi à! bất ngờ cam chưa giờ tè bậy rồi bây giờ không hề cho lên phòng chơi luôn rồi xong Cam đã bị chị Simi giỏi Chị Simi đã tuyên bố từ nay Cam không được lên trên phòng chị Simi chơi nữa Thấy không Cam? Trời ơi là trời đúng rồi sinh nhật của bé mưa là không mời cam đi nữa nhìn cái mặt nó kia nhìn cái mặt nó kia cái mặt nó giả vờ buồn kìa trời ơi trời rồi xong mấy bạn ơi vào giày luôn tuyệt vời chưa mọi người tuyệt vời mấy bạn ơi chỗ này đã đóng cửa mất tiêu rồi bây giờ không biết là phải đem cam đi đâu đây Ờ, cam nhìn tội quá rồi cái tay kìa à, nhìn cam nè nhìn cái tay kìa đáng thương thôi được rồi mình sẽ thả cam xuống nước đi mà <laughs> thương cam quá thôi chắc phải đi về các bạn ơi mình nghĩ là chắc chắc là phải để cam ở ở, ở nhà rồi không cam không đem cam ra spa được rồi tại spa đóng cửa rồi ai ơi simi đang cosplay em gái mưa hả <laughs> bạn coi nè ngập quá trời luôn các bạn ơi đâu hẹn cuối hẻm luôn á ừ ờ, ngập ở ngoài tuốt ngoài kia chứ tận trong đây luôn Ê, ở đây đóng cửa mất tiêu rồi thôi mình nghĩ rằng mình phải đưa đưa, đưa con cam về nhà bạn ơi khổ quá tôi khổ quá mà mấy bạn ơi tôi khổ quá mà trời ơi là trời bây giờ spa đã đóng cửa rồi thì biết đưa cam đi đâu đây cam ơi hay là bây giờ hay là bây giờ ba đưa cam về nhà rồi cam tự nấu ăn cam tự gọi là à, dọn vệ sinh nhé được không mày bị điên à Cái biết làm không hey, mấy bạn ơi bởi vì là gửi cam không được cho nên là bây giờ bọn mình sẽ gọi là đi kiếm một cái gì đó để ăn sáng nha các bạn nha uhm, chắc là bọn mình sẽ vào trong siêu thị để kiếm cái gì đó ăn xăng Ok bạn ơi và hiện tại sau khi bọn mình ăn xong thì bây giờ bọn mình đang gọi là đi bộ mấy bạn ạ à, tập thể dục để cho nó tiêu cơm mấy bạn ạ à. Mấy bạn phải nhớ là sau khi mà ăn cơm xong là các bạn phải tập thể dục nha Nếu không thôi là sẽ bị gọi là béo phì là ảnh hưởng sức khỏe lắm á Hiện tại là ở Huế đang bị gọi là bão các bạn ạ à. Và bạn biết bão có gì không? Các bạn xem đây What? Ôi trời ơi Trời ơi bạn ơi bạn biết không nó đổ cây tùm lum la luôn mấy cây á nó bị gãy rồi cái kiểu nhìn ghê lắm bạn ạ à. thật sự ở ngoài miền trung bão rất là khổ luôn ok bạn ơi và sau khi mà mình đi ăn sáng xong thì uh, tiệm spa chúng ta cũng đã mở cửa rồi mình sẽ đưa cam vào trong spa nha ok bạn ơi thì uh, mình đã đưa cam vào trong spa nè và cam đây rất là sợ bạn ơi ôi ngoan ngoan đừng sợ đừng sợ nha bye bye cam nha bye bye mấy bạn hung dữ quá mấy bạn đừng có la cam nữa bạn hung dữ quá mấy bạn ơi mấy mấy mấy mấy bạn chó này hung dữ quá anh em ạ không sủa nữa nè ngoan ngoan ngoan ngoan không sủa bạn nè không có sủa bạn bạn con nhỏ không sủa bạn hiểu không Ok, hello tất cả mọi người Và hiện tại là mình đã lên trên máy bay rồi các bạn ơi Và kế mình là Sammy nè Sammy. chào mọi người cái đi làm vẻ dễ thương coi thật chứ ok thì à, ở trên máy bay cho nên là mình phải nói nhỏ một tí chứ mình nói to quá sẽ ảnh hưởng đến mọi người xung quanh còn đây là semi nè mày. bạn semi hello mấy cưng semi đang phải ngồi một mình các bạn ạ à. ước gì kế bên semi bây giờ có Kairon nha <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến sài gòn nhé các bạn để xem coi chuyến đi lần này có gì thú vị nha Mọi người ơi thì cuối cùng mình cũng đã đến được Garmin House của Hero Team rồi các bạn ơi Và mình sẽ cho các bạn xem ở trong Garmin House có những ai nha Cái đó nè nè Trời anh Dịch, anh làm gì mà tiền nhiều quá anh Dịch Ôi đại gia, đại gia nha Ôi Rồi xong, Dịch dám làm đổ nước ngọt lên giường của Timmy Rồi rồi, Dịch chết rồi Dịch chết rồi Trời Trời Wait a minute. Trời ơi, dịch dùng tiền để để lâu luôn trời ơi. Dịch giàu dữ vậy ta. Trời ơi, dịch giàu quá. Còn đây là mèo Simi nữa bạn. Chào mọi người đi. Còn đây là chị cá mui nữa bạn. Chào mọi người đi. Làm mấy động tác của te coi. Ờ cu cu cu cu cu cu te ghê, cu cu te ghê ha. Ừ ừ ừ. À quên, còn đây là anh Bủn nữa bạn. Chào mọi người đi anh ok còn đây là sammy <laughs> ê, xin lỗi xin lỗi xin lỗi trời tại vì sammy tại vì là sammy với lại simmy gọi là xinh đẹp đáng yêu giống như nhau cho nên là mình nhầm chứ bộ đây là sammy nữa bạn chào mọi người đi có cái túi đẹp không đó ồ sammy mới mua túi mới nè bạn ơi đẹp dữ ta dịch có túi không dịch dịch dịch dịch có túi mới không Ồ có luôn wow. 50 có luôn rồi Cây cây cây cây cây Có không Ôi, cây, cây, Còn đây là Sammy nè mọi người Chào mọi người đi Sammy Hello mọi người Hello mọi người Mình là Sammy à, Trời ơi hai người giống nhau quá Không biết ai là Sammy ai là Timmy luôn á Trời ơi Có tận ba người Trời ba Sammy luôn trời bốn bốn luôn trời năm luôn rối não quá rồi rồi Trời chết chết rồi, tôi không biết ai là Sammy thật hết, chết tôi rồi Còn mình là Phong Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi Ê, ngoài đời thực nha, không phải Mini World nha, ngoài đời À, ngoài đời thật nha, ngoài ngoài đời thật nha là tặng quà sinh nhật nha bạn Đây, cái này là của mèo béo này, đấy nhưng, nhưng mà tại vì à, ờ, ông chủ shop ông mở cái bọc rồi cho nên à, mình à, tặng gì thấy không đó có một à, cậu bé đang ôm con mèo đấy mình biết rằng là mèo béo rất là thích mèo đúng không đấy. hợp lý không mèo béo được được và vâng, là vâng. đấy. cá muối này em tặng cá mui cá mui là màu xanh nhé, có sushi nữa hộp <laughs> ờ, hộp có đồ ăn ở trên áo là chị cá mui thích rồi em biết mà ok còn cái này là của naobi nè sinh nhật naobi cái quần đùi bts <laughs> không à. <laughs> ok <laughs> em không có đâu em em không có đâu em thưa các bạn ơi và gọi là sau khi gặp xong hero team thì bọn mình cần phải đi ăn mấy bạn ạ à. đó hôm nay bọn mình sẽ cùng nhau đi ăn dim sum nha các bạn nha kỳ ngon luôn giảm cân gì tầm này nữa bạn ơi ăn thôi không còn giảm cân được nữa rồi <laughs> không còn giảm cân được nữa rồi bánh ướt lòng gà người rồi ủa là ngày mai là bên bà chân sẽ tới đón mình hả mình cứ đúng xe qua ngày mai là đi quay ờ, bánh mì đúng không Bruh. Ok các bạn ơi và bọn mình mới vừa đi mua thêm quần áo để ngày mai gọi là đi quay MV đấy các bạn ơi thì ờ, mình nghĩ rằng là mình sẽ kết thúc video tại đây nha và mình sẽ có phần 2 cho các bạn xem nha các bạn nha các bạn hãy cùng mình hóng chờ phần 2 nha ok let's go à quên nhầm bye bye